Xin chào toàn thể anh em Bắc Trung Nam nhé Thì ngày hôm nay công ty tư vấn về cờ bịp sẽ giới thiệu tất cả anh em một cái con máy để giúp anh em mình đến sòng sới sân chơi anh em mình kiếm tiền Đây con máy này là mới nhất hiện đại nhất của bên công ty chúng tôi và con máy này có thể đánh được ờ, ba ba trò chơi là bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì cái máy này anh em mình đến bất cứ sòng sới sân chơi nào cũng được anh em hột bát đĩa là hoàn toàn người ta anh em chỉ cần đeo máy này vào anh em đánh thì nó có ba cái ờ, chế độ của nó đây từng chế độ một này đấy, chế độ một đầu là chế độ bầu cua này chế độ 2 là tài xỉu rồi và chế độ 3 là sóc đĩa đấy thì anh em mình đến bất cứ sòng sới sân chơi nào cũng được anh em mình đeo con máy này sòng sới chơi anh em mình chơi cái nào đấy, ví dụ chơi bầu cua thì anh em bấm vào cái chế độ 1 anh em chơi tài xỉu thì anh em bấm chế độ 2 và anh em chơi sóc đĩa anh em bấm, bấm chế độ 3 đấy bất cứ sòng sới sân chơi nào cũng được là hột nắp đĩa là hoàn toàn người ta anh em nhé và con máy này anh em mình có thể bắt độ xa nó từ 7 10 mét đấy bất cứ anh em ngồi bất cứ đâu báo chuẩn xác cho anh em biết được ra gì để anh em mình đánh độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối là 100 trăm đấy thì không cần mất nhiều thời gian của anh em nữa thì sau đây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 đồ bị đồ công chuyện anh em nó sẽ hít chặt vào này, bát này hoàn toàn không hít cái thanh âm châm này đấy ví dụ vị ờ, cảm ứng hay là vị từ anh em mình kiểm giao thanh âm châm nó sẽ hít chặt vào vị này hoàn toàn là không hít cái thanh âm châm anh em nhé đi ông vậy này ok chưa anh em hoàn toàn không hít cái thanh âm châm này đấy nếu đồ công chuyện nó hít chặt này luôn nhá tiếp theo này đến cái ờ, lắp tài xỉu này đấy hoàn toàn không hít ờ, với nâm châm này đấy nếu mà lắp camera lắp hai chiều lắp âm dương anh em kiểm tra thanh nâm châm nó sẽ hít chặt vào đấy, hột cũng vậy này đấy hoàn toàn không hít này đĩa này hoàn toàn không, không hít với thanh nâm châm này đấy tiếp theo sang cái lắp bầu cua này ok cho anh em hoàn toàn không hít anh em nhé đấy hột video đĩa cũng vậy này đấy hoàn toàn không hít này đấy hoàn toàn đồ thường hoàn toàn đồ chợ anh em nhé nếu mà đồ công chuyện anh em mình kiểm tra nó sẽ hít chặt này luôn đấy thì à, thời lượng video không có nhiều thì à, tôi vào tôi test luôn cho anh em đấy cái sản phẩm này cái máy này của bên cơ sở bên trung tâm tôi là xem cho anh em xem là cái độ chuẩn xác của nhau đấy đồ đạc thì hoàn toàn là đồ thường hoàn toàn là đồ chợ anh em nhé thì đầu tiên này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái sản phẩm là về sóng sới bầu cua trước đi đây trước cái bầu cua trước đi ấy thì là anh em đến sân chơi này anh em chỉ cần bật cái công tắc của nó là công tắc trên đầu này anh em bấm phát này đấy, ví dụ anh em chơi bầu cua thì à, tôi đã lập trình sẵn đấy là cái phím một phím đầu này này là bầu cua anh em đến anh em bấm một phát này đấy thì để như nào để cho anh em biết được cái nhịp rung của nào thì tôi chuẩn bị sẵn này đấy nó gồm 6 nhịp rung sáu con tương ứng với 6 cái nhịp rung anh em nhé đấy nó là bầu không rung cua một ngắn và tôm một dài và cá hai ngắn gà hai dài và lai là ba ngắn đấy đây và tôi kích hoạt chế độ bầu cua này. đấy và bắt đầu để anh em cảm nhận được cái nhịp rung của tôi này thì tôi đặt cái ờ, máy rung vào trong cái cốc này đấy đặt cái máy rung vào trong cái cốc này để anh em để nó vang lên anh em cùng cảm nhận còn cái nhịp rung nó kể cả trong đêm khuya tĩnh không ai để phát hiện ra anh em nhá duy nhất anh em là người đau rung anh em mình có thể phát hiện thôi đây đây bảng nhịp rung nữa đây anh em cùng uh, tôi nhá thử đồ này bắt đầu này test luôn này một dài đấy một dài là con tôm này đây, tự trưng con tôm đây này đấy, đánh 50 triệu con tôm này mở này ok anh em này có tôm này một tôm một tôm này một tôm một cua và một nai anh em nhá đấy test tiếp cho anh em tư nữa này ba cái sung ngắn anh em thấy chưa ba cái rung ngắn thì là con nai này 100 trăm tiếng này con nai đấy đánh gấp đôi tiền đánh 100 triệu con nai này mở này ok anh em này hai bầu một nai này đấy tiếp tiếp cho anh em tiếng nữa này. cho nhà cái này đến nhà cái sóc mạnh này vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết được ra gì để em đánh đấy độ chuẩn xác là tuyệt đối là 100 trăm luôn anh em nhá hai cái rung dài anh em nhá rung ngắn thì nó chỉ chớp chớp một cái thôi đấy, chớp một cái còn rung dài nó sẽ kéo dài hẳn ra như tiếng này là hai cái chung dài thì là 100 trăm tiếng này con gà đấy gấp đôi tiền đánh 200 triệu con gà này mở này ok anh em này ba con gà này chuẩn xác cho anh em đấy test tiếp cho anh em một tiếng nữa này đấy dùng hai cái ngắn anh em nhá hai cái ngắn chớp ra hai cái rất là ngắn thôi đấy một trăm tiếng này con cá đây hai ngắn là con cá này đấy kỷ niệm cho anh em này đấy đánh hết tiền một cá thế này này mở này ok anh em này có cá này một cá này một gà một bầu đấy và bây giờ đấy thời lượng video không có nhiều tôi test cho anh em sang cái món đồ chơi thứ hai là về tài xỉu anh em nhé đấy thì tôi để tạm độ đồ bầu cua đây tiếp theo là tài xỉu này đấy và cái bảng nhịp rung của nó đây ấy nó sẽ là tài dung 2 và xỉu dung 1 anh em nhá ấy thì đến sòng sứ sân chơi tài xỉu à thì anh em mình lại kích hoạt nó sang bấm vào phím thứ hai anh em nhá em bấm vào phím thứ hai này đấy là nó sang cái chế độ tài xỉu đấy và tôi lại đặt máy rung ở đây đấy thì là cứ tài rung hai và xỉu rung một anh em nhá đấy test luôn anh em à ừ, vất cái hột bầu cua ra đây dùng hai cái này một trăm tiếng này có là tài này đấy mở ra này ok anh em này 11 điểm này 641 này 11 điểm tài anh em nhá Đấy, test tiếp cho anh em à dùng hai cái này đánh tài tiếp này mở này ok anh em này 15 điểm này 6 4 5 này 15 điểm tài này sóc mạnh này vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết luôn anh em nhá Đấy, một dung rồi một dung nhà 100 năm tiếng này xỉu đấy đánh 100 triệu xỉu đằng này này mở này ok anh em 29 điểm xỉu ai à. đấy test tiếp cho anh em một hai tiếng bạc nữa này đấy để chứng minh cho anh em là cái máy bên tôi cái độ chuẩn xác của nó như thế nào dung hai à, hai dung anh em nhé hai dung thì 100 trăm tiếng này là tài này mở này ok anh em này 13 điểm này sáu bốn 643 13 điểm tài này kỷ niệm anh em tiếng cuối này một dung này làm cả người và xỉu cho ngày tôi đấy có bao tiền anh em dồn đánh hết xỉu ra ngày thôi đấy, mở ra 100 trăm anh em là người chiến thắng này ok cho anh em ba con hai sáu điểm xỉu đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhé sang cái đồ chơi thứ ba nó là về sóc đĩa thì về sóc đĩa thì nhịp chung của nó cũng gồm hai nhịp chung thôi nó sẽ là lẻ thì chung một và chẵn nó chẵn nó sẽ là chung hai anh em nhé đấy cứ rung một thì anh em đánh lẻ và rung hai anh em đánh chẵn đấy thì tôi lại ví dụ sang một cái sòng chơi sóc đĩa này thì tôi đã bấm vào cái phím thứ ba đấy trên phím một là bầu cua nhá phím hai tài xỉu và phím 3 là sóc đĩa này tôi bấm này đấy tôi đặt rung vào đây test luôn cho anh em đấy chứng minh cho anh em bằng thực tế luôn anh em nhá cứ lẻ thì rung một và chẵn thì rung hai anh em cảm nhận cùng tôi nhá một rung này đấy, anh em nhá một rung thì một trăm trăm tiếng này lẻ này đánh 50 triệu và lẻ tiếng này này ok anh em này ba đen này đấy đấy một dung ấy khi máy rung anh em mình cứ để cho nó rung xong đấy cắt đến tầm à, ba năm giây bắt đầu em đánh anh em nhá đấy, một rung thì một trăm năm tiếng này là lẻ này mở này đấy ba đen đến ba trắng anh em nhìn chưa quân vị là chồng lên nhau này vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết được cái chắn hay nhân này anh em đánh nhá cái sản phẩm này rất là cao cấp luôn đấy và chỉ duy nhất trên cơ sở bên cơ sở trung tâm tôi có thôi anh em nhé hai dung này hai dung thì là 100 năm tiếng này là chẵn này đấy đánh 500 triệu vào chẵn tiếng này này mở này ok anh em này tứ tử đen này đấy thì là vừa rồi là tôi đã để cái máy vào trong cái cốc này đấy để nó vang lên để cho anh em cảm nhận đấy còn đây bây giờ đấy, tôi cầm trên tay để chứng minh cho anh em là cái con máy này bên tôi khi anh em mình đeo trên người đấy anh em rút túi quần túi áo hay là anh em cho đeo trong người chỗ nào anh em mình có thể cảm nhận được cái nhịp rung tốt nhất thì anh em mình để kể cả trong đêm khuya yên tĩnh người ngồi bên cạnh không phát hiện được ra cái nhịp rung của nó rất chi êm luôn em nhé bằng tế này test luôn cho anh em này à đặt gần máy quay cho anh em luôn này đấy máy đang rung này đấy một rung này anh em nhé một rung một dung thì là 100 trăm tiếng nghe lẻ này đấy mở này ok anh em này ba đen đấy kỷ niệm cho anh em hai ba tay bạc nữa này chứng minh em cái sản phẩm cao cấp mới này bên tôi nó như thế nào đấy đang dung anh em này êm chưa đấy một dung anh em nhá đang máy báo tôi là một dung này một dung nhà 100 trăm tiếng nghe lẻ này mở này ok anh em này vẫn là ba đen này đấy tiếp cho anh em một tiếng cuối này kỷ niệm anh em này vì là cái thời lượng video không có nhiều nên là mỗi một món đồ chơi tôi test cho em tầm 3 năm tiếng bạc đấy đấy đang dùng à một dung à hai dung à đấy hai dung thì là 100 trăm tiếng này chẵn rồi đấy làm cả nơi vào chẵn này đấy bán nhà bán cửa đánh hết vào chẵn này đấy để mua nhà to cửa đẹp ở là ok em này chuẩn xác cho anh em tứ tử trắng này đấy tôi tắt cái máy đi tắt đi anh em nhé, đấy thì là vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm máy đánh cao cấp nhất bên uh, cơ sở bên trung tâm tôi máy này chỉ duy nhất bên trung tâm chúng tôi có thôi anh em nhé thì máy này tôi đã cài sẵn ba cái chế độ là bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy anh em mình đến bất cứ dòng sứ sân chơi nào cũng được đấy, hột bát đĩa là hoàn toàn người ta anh em mang cái máy này đến và anh em đeo cho người anh em đến sòng sới sân chơi nào thì anh em bật cái chế độ sòng sới mà tôi đã lập trình sẵn trong đây bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy để em đánh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 thì em anh có thể liên hệ bên ờ, công ty chúng tôi công ty chúng tôi sẽ có cái video hướng dẫn anh em cách sử dụng cho sử dụng cái máy này anh em nhé những anh em nào chưa hiểu thì liên hệ để công ty chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em và gửi video cho anh em xem hiểu thêm về con máy này đấy nó như thế nào ấy thì những em nào đang thu tha cần những cái sản phẩm đồ chơi tốt để em về xong về sới bàn chơi anh em kiếm tiền anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình hoặc là qua trực tiếp cơ sở cảng trung tâm tôi một ở bến xe miền đông sài gòn hai ở bến xe mỹ đình hà nội đấy những em nào xa không qua được thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên hình công ty chúng tôi sẽ có nhân viên gửi hàng vào cho anh em à, những uh, đồ chơi thiết bị ờ, gian lận cờ bạc chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp có thể giải đáp được cho tất cả anh em tất cả các đồ bịp như là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá và chip gà và những phần mềm game trên điện thoại hoặc là những quy luật đánh game hay là chip đánh game đổi thưởng online trên mạng anh em nhé bất cứ đồ đồ nào